Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Từ Bắc Kinh tập nhắc khéo ông Tổng Nhà ngươi chớ có quên 16 chữ vàng Ngoại giao cây tre của Đảng Cộng sản Việt Nam được lý giải là ngoại giao uyển chuyển Tuy nhiên trên thực tế thì chẳng phải uyển chuyển gì cả mà là ngả về phe Trung Quốc Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc cả kinh tế lẫn chính trị sau hội nghị thành đô vào năm 1990 thì đến nay Bắc Kinh đã có một thế lực thân Bắc Kinh rất mạnh áp đảo gần như không có đối thủ. Thực tế là từ sau chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh vào hồi tháng 10 năm 2022, về nước ông Nguyễn Phú Trọng đã ra tay hạ rất nhiều quan chức lớn mà theo cách đánh giá của các nhà quan sát quốc tế thì đó là những nhà kỹ trị gốc gác Tây học như ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng nhận huân trường hữu nghị. Chấn động nhất là ông là loại cả ông Nguyễn Xuân Phúc vào những ngày cuối năm nhâm dần Ông Phúc được cho là có nhiều chuyến đi nổi trội ở các nước Đông Nam Á và Đông Á trong năm 2022, đặc biệt là ông Nguyễn Xuân Phúc đi Nhật dự đám tang cố Thủ tướng Abe, bị phe của ông Tổng đối xử không công bằng với ông. Ông phải đi bằng máy bay thương mại thay vì đi máy bay công vụ, vì ông là người đứng đầu của một đất nước. Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Phúc có chuyến đi Hàn Quốc và ký những văn kiện có lợi cho kinh tế đối với Việt Nam. Điều đó cho thấy ông Nguyễn Xuân Phúc gần như là nước những nước tư bản gần gũi hơn với ông. Sự sốt sắng của Nguyễn Phú Trọng khi sang thăm Bắc Kinh khi mà Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 vừa mới kết thúc, điều đó cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng sốt sắng quá mức cần thiết. Và đáp lại cho sự sốt sắng đó, ông Trọng được ông Tập Cận Bình trồng cho chiếc huân trường hữu nghị. Huân chương này nó không phải là huy hiệu đeo trên áo mà là sợi dây trồng lên cổ. Nó gợi lên hình ảnh Đảng Cộng sản Việt Nam bị thít thỏng lọng. Thực ra hình ảnh huân trường hữu nghị chỉ là một sự tưởng tượng. Thòng lọng thật là 16 chữ vàng và bốn tốt. Người dân Việt Nam rất dị ứng với hai cụm từ này bởi ai cũng hiểu. những từ đó nó buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải xem Đảng Cộng sản Trung Quốc là anh và họ tự nhận là em. Một mối quan hệ bất bình đẳng kiểu anh bảo thì em phải vâng lời. Đây là hình ảnh trang thông tin chính phủ đề cập đến bức thư cảm ơn của ông Tập Cận Bình. Tác giả của 16 chữ vàng và bốn tốt chính là ông Giang Trạch Dân, người đạo diễn cho hội nghị Thành Đô vào năm 1990 kéo Việt Nam trở lại vòng kiểm tỏa của Bắc Kinh. Và từ hội nghị Thành Đô thì sau đó mới có hiệp định biên giới Việt-Trung vào năm 1999 làm cho Việt Nam mất đến một nửa thác bảng dốc và rất nhiều vùng đất khác. Thêm vào đó, Hiệp định phân vịnh Bắc Bộ năm 2000 làm Việt Nam chịu thêm nhiều thiệt thòi về lãnh hải. Vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, ông Giang Trạch Dân, tác giả của 4 tốt và 16 chữ vàng và hội nghị Thành Đô, Hiệp định Biên giới Việt Trung, Hiệp định Phân Vịnh Đắc Bộ đã qua đời. Có thể nói ông Giang là người đã trói Đảng Cộng sản Việt Nam bằng rất nhiều dây thòng lọng. Ông Giang dường như là một mối hận của người Việt Nam yêu nước, đó là một thực tế. Ngày chết của ông Giang, ông Nguyễn Phú Trọng cũng gửi điện chia buồn. Đấy là nghi thức ngoại giao. Tuy nhiên, thay vì cảm ơn liền, đến hơn 2 tháng sau, thì ông Tập Kinh Bình mới viết thư cảm ơn lời chia buồn của ông Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt là trong thư cảm ơn, ông Tập Kinh Bình có nhắc tới 16 chữ vàng, một sợi xích thỏng lọng mà chính Giang Trạch Dân đã trong vào cổ và đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đây xem như là một lời nhắc khéo của ông Tập. Bởi trong nhiều năm qua, vì dân quá phản đối từ đó nên ban tuyên giáo cũng ít nhắc đến cụm từ này trên các mặt báo của Đảng. Đây là hình ảnh ông Giang Trạch Dân, tác giả của 16 chữ vàng. Ông Nguyễn Phú Trọng đã quá già, không biết ông có là con người đứng đầu của Đảng được bao lâu nữa đây. Và có lẽ Bắc Kinh cũng đã tính tới bài tìm người thay thế ông Trăng. Mặc dù ông Trọng đã làm rất tốt công tác thanh trừng, tuy nhiên ông Tập Cảnh Bình cũng phải tính phương án thay thế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 là người gốc Tây Ninh không rõ nguồn gốc đã lên như diều gặp gió. Và mới đây thông tin từ bên trong cho biết một cựu lãnh đạo người Bắc và Nam công tác ở Tây Ninh đã để lại hậu quả của ông tại miền Nam. Không biết nguồn tin khả tín này có đáng tin hay không, tuy nhiên thực tế quan chức miền Bắc và Nam không hề ít và rất nhiều quan chức miền Nam được đưa ra Bắc làm lãnh đạo cấp tỉnh rồi về Trung ương cũng đã từng xảy ra. Điều này làm người dân nghi ngờ gốc gác của các vị đấy. Đây là hình ảnh ông Trần Lưu Quang khấn thần tại chùa Tam Trúc. Trong bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam không có gốc lớn, không bao giờ có thể leo lên cao. Điều kiện nhất hậu duệ luôn luôn được đảm bảo. Khi đã được đảm bảo bản thân thì gen đỏ đó lúc ấy mới tính chuyện dùng tiền để mua chức. Sẽ không có dân thường nào vào được mâm quyền lực của Đảng cả. Vậy nên những tin tức từ bên trong tuần ra là có thể tin cậy được. Không ai thừa nhận con rơi, ngay cả ông Hồ Chí Minh còn không thừa nhận con của mình thì ai dám thừa nhận đây. Cho nên con rơi cứ tìm đại trong một ông bố hờ nào đó và gán vào để dân khỏi đảm tiếu rồi nâng đỡ riêng cho con trên con đường quan lộ. Điều đó sẽ đảm bảo lãnh đạo có đạo đức trước dư luận và con rơi không bị thiệt thòi. Ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi có khuôn mặt khá giống với cố Thủ tướng Phan Văn Khải như đúc. Tờ Thời báo chấm đã có bài phân tích từ khi ông Mãi mới lên làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cũng có người cho rằng người giống người là chuyện bình thường, tuy nhiên xác suất thì rất thấp, mà thêm yếu tố con đường quan lộ như đang được dọn sẵn của Phan Văn Mãi không khiến nhiều người dân đặt câu hỏi rằng tại sao lại như vậy, nguyên nhân từ đâu Ông Phan Văn Mãi giống ông Phan Văn Khải là một sự thật. Ai muốn tin thì tin, không thì thôi. Nhưng đây là người quan sát từ bên ngoài, không có kết quả xét nghiệm ADN để khẳng định được điều đó. Mọi cái vẫn đang nằm một câu hỏi. Trở lại câu chuyện ông Trần Lưu Quang không có tai năng gì, nổi bật lên và như diều gặp gió là dấu hiệu hết sức bất thường. Thêm vào đó, cánh Tây Ninh đang có thế lực mạnh nhất miền Nam đang bắc tiến khá thành công. Thêm nữa là ông Trần Lưu Quang nhảy một bước từ bí thư thành ủy Hải Phòng lên chức Phó Thủ tướng thay thế Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng là điều rất bất thường. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đang đi khấn mà. Tờ Thời báo chấm đã phân tích ông Trần Lưu Quang và chính phủ ông Phạm Minh Chính dường như đã đưa ông ta vào tay áo, chỉ đợi ngày ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Khi Hội nghị Trung ương bầu bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị, ông Trần lưu Quang là một ứng cử. Nếu Trần lưu Quang vào Bộ Chính trị thì khả năng xoán ngôi ông Phạm Minh Chính là rất cao. Vào ngày 1 tháng 2, ông Tân Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đến chùa Tam Trúc đốt nhàng khấn vái. Ông vái và khấn gì chẳng ai biết được. Tuy nhiên, hành động đốt nhang này có thể được xem là cầu thần. Tờ Thời báo chấm đã dùng từ câu thân vì chùa Tam Trúc là chùa quốc doanh, lập ra để kinh doanh, không phải để hướng Phật tử theo đường chính đạo. Cho nên khó có chuyện Phật ngự ở ngôi chùa như thế. Đây là hình ảnh ông Trần Lưu Quang và Phạm Minh Chính. Như bản tin đã đưa, Thời báo đã liệt kê cho thấy từ trước Tết đến sau Tết, ông Phạm Minh Chính đã đi khắp Bắc, Trung, Nam, đốt nhàng, khấn vái. Những nơi mà ông khấn toàn là những người đã chết, trong đó có 4 người là cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng và cố thủ tướng, đó là Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, và ông cũng khấn ông Hồ Chí Minh tới hai lần. Ngoài ra, ông còn khấn vái vong hồn các trinh nữ tại ngã ba Đồng Lộc. Nói chung, ông chính khấn ma. Trong chính phủ, ông Phó Thủ tướng thường trực thì khấn thần, ông Thủ tướng thì đi khấn ma. Xem ra các ông này